một hai ba uống xuống uống luôn đi rồi lại đây này mày viên vô khỏi bên kia nó lộn khác nó đi khùng luôn rồi và hôm nay là sinh nhật tuổi 45 nên mình phải làm trò gì cho nó đặc biệt bây giờ mình tính lắc ba phút lắc đủ không? mỗi năm mình chụp hình không lắc đủ à lắc đủ 3 phút là có thể đưa lên youtube được có ai nhảy phụ ba không kìa vô nhảy phụ ba kìa Ồ, ờ, ba phút Mấy phút rồi Mới có 35 giây <laughs> Thì đó nha Lâu vậy ờ, à, có à. kiểu gì nữa không? Kiểu gì đi Rồi, kiểu của ông vụ nào Trời ơi Chơi vô lắm phụ ba kìa tập nó dục luôn tập nó giật luôn một phút rồi Chị thơ vô đây Ồ, quên nữa, kiểu lạng Lại gì? Sông nước Ai đi thi hát ảnh đi Rồi Các bạn đi Bay lên dài luôn vậy hả rồi phụ ba đi ba phút ra không đủ ba phút là không tính tiền đâu đó nhìn em ba nhìn em ba nó mất mười mấy rồi gì giống bóng quá vậy la la la la la la la la la la la la la la chị cứ đổ mồ hôi rồi đó mở quạt lên hả mở quạt lên si mở quạt lên không <laughs> cái mày cái mày làm gì vậy hả mai ngủ qua à, hả gì vậy bữa nay là ngày gì mà sao nhảy nhóc à. vậy hả Phơ lại mở đèn vàng hồi trước Phơ Phơ có cái chiêu gì Nó có trong nha, nó có trong nha Phơ nó có trong nha Bật lên hai lần là nó vàng lúc này đây Trời Lâu đủ ba phút mới vậy Rồi Bật lên Đó rồi Sao lâu đủ ba phút mới vậy hai phút, hai phút 37 giây Ồ, oh, sắp 3 phút rồi yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. À, chúc hai lắc cái bàn phong sao không kêu mày đi vô luôn rồi